Nắm tay anh thật chặt một chút thôi Rồi mai vẫn ta sẽ xa nhau suốt đời Có lẽ đôi ta không trọn vẹn một giấc mơ Nên phải xa cách nhau rất xa một phương trời Anh đã dần đổi thay Bắt tay yêu thương Oh.